Hương vị tình thân tập cuối, hậu trường long cụ dần khóc ngất, vương quanh mắt đỏ hoe. Hương vị tình thân là bộ phim quay dạng cuốn chiếu, nghĩa là quay tới đâu chiếu tới đó chứ không quay hết bộ rồi mới phát, như kiểu bên Trung Quốc. Cách làm phim này thì Việt Nam với Hàn Quốc bắt đầu áp dụng trong nhiều năm nay để tiết kiệm thời gian và cập nhật thêm hiệu ứng từ khán giả mà có điều chỉnh kịch bản Vậy nên vào đầu tháng 10, phim cũng đóng máy tập cuối cũng chính là ngày quay cuối luôn. Phân đoạn cả nhà họ Hoàng chào đón Nam trở về nhà. Trong một clip hậu trường mà tôi vừa lượm lặt về thì ở cảnh quay đó. Sau khi thực hiện xong, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng hô off đoạn là tất cả anh chị em tung hô mừng rỡ vì đã hoàn thành toàn bộ 136 tập phim dài hơi trong 10 tháng. Lúc đầu, ai nấy cũng nhảy nhót vui mừng, Nhìn vào clip hậu trường là tôi thấy có đủ mặt nghệ sĩ nhân dân như Quỳnh, NSUT Trịnh Mai Nguyên, nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam, Quách Thu Phương, Mạnh Trường, Phương Quanh, Tú Quanh, Thu Quỳnh, Hoàng Anh Vũ, Bích Ngọc, Sĩ Hưng, Đặng Minh Cúc và cả bà Sa. Nghệ sĩ ưu tú Thu Hạnh dù không có cảnh quay nhưng vẫn sang chơi mừng ngày đóng máy, Dĩ nhiên, khung cảnh này tạo nhiều cảm xúc lắm, ai cũng bồi hồi xúc động. Mọi người nhảy nhót vui vẻ vậy chứ ai, cũng nôn nao sao xuyến vì một thời gian dài ăn ngủ làm việc cùng nhau. Giờ nói chia tay thì thử hỏi sao không rung rinh con tim cho được chớ. Tôi thấy Phương Oanh ôm cụ dần nghệ sĩ nhân dân như Quỳnh rồi cả mẹ chồng. Quách Thu Phương, ông Khang hết ôm mẹ lại quay sang ôm bà sư gia biết tú quanh. Hội trẻ như thi quy rồi long, nam nhảy nhót vui vẻ, trong khi Diệp xúc động lấy khăn lao nước mắt. Chỉ một lát sau, tự dưng lần lượt từng người khóc. Mở hàng, chính là sát long mạnh trường, trông cao to vậy chứ mong manh, màu nước mắt lắm. Anh chàng nam chính liên tục lao nước mắt khiến cho bà dần cũng khóc theo. Ekip với chị sao phát hiện cụ dần khóc, mọi người chạy đến ôm vỗ về cụ, rồi thành ra ai cũng rưng rưng nước mắt. Phương quanh trêu em chưa khóc nhà lều lều, nhưng thực ra tôi thấy mắt cô nàng đỏ hoe, ôm chặt cô thu hạnh với tú quanh. Tiễn biệt những ngày tháng mẹ con và Bích cứ có chuyện với bà xa. Một điều mà tôi chú ý chính là bác sinh, ông ấy ngồi một góc, tách biệt với mọi người. Người đàn ông vững chãi trong phim thì ở ngoài đời, NSUT Võ Hoài Nam cũng lặng lẽ ít nói như vậy. Ông ngồi một góc trầm tư, cố kiềm chế cảm xúc của mình nhưng vẫn bị ống kính hậu trường phát hiện. Nhìn không khí ngày quay cuối rộn ràng mà tình cảm như vậy, tôi mới thấy thấm thía tình cảm của dàn diễn viên dành cho nhau. 10 tháng quay phim, bao nhiêu khó khăn vất vả đã cùng nhau vượt qua. Đã thế, họ còn quay trong ba mùa dịch. Trong đấy mùa dịch tháng 4 đến tháng 10 năm 2021 là không thuận lợi khi không được tụ tập đông người. Địa điểm quay phải thay đổi liên tục, nhân sự giảm xuống, diễn viên và ekip đoàn phải xét nghiệm mỗi ngày để đủ điều kiện quay phim và tập trung cùng nhau. Sinh nhật của Vương Quanh hay Mạnh Trường cũng đều tổ chức ở phim trường. Những tháng ngày xa nhà, không được về với con của Thu Quỳnh hay NSUT Trịnh Mai Nguyên, Quách Thu Phương, đều đã được đổi lấy bằng sự yêu thương của khán giả với thành công của bộ phim. Tôi còn nhớ Phương Oanh từng bảo, đi quay gần nhà bố mẹ nhưng không thể vào thăm dù chỉ ở một cái, vì phải bảo vệ và tuân thủ nghiêm ngặt quy định của đoàn trong phòng chống dịch, cũng như tiêu chí giãn cách xã hội. Thế mới nói, trải qua biết bao thăng trầm, niềm vui và nước mắt với hàng trăm kỷ niệm thì hỏi sao đoàn phim hương vị tình thân, không thương nhau, quý nhau như một gia đình cơ chứ. Bây giờ hết phim rồi, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ mất một khoảng thời gian để xả vai, trở lại với cuộc sống đời thực của mình. Thay vì là Nam, Long An Bác Sinh, bà Xuân, bà Bích, Thi Huy nữa, hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Phương Oanh Mạnh Trường hé lộ điều đặc biệt trong tập cuối Hương vị tình thân. 135 tập phim được lên sóng trong vòng 6 tháng. Bộ phim Hương vị tình thân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả truyền hình. Với nội dung xoay quanh phương Nam, cô gái trẻ mồ côi khát khao đi tìm hạnh phúc gia đình. Nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau đã được mang tới khán giả từ đó chúng ta thêm yêu và trân quý gia đình mình hơn. Để có được một bộ phim lôi cuốn, hấp dẫn như vậy, cặp đôi diễn viên chính Phương Oanh, Mạnh Trường đã phải sống với nhân vật trong suốt hơn 10 tháng ghi hình. Chia sẻ cảm xúc trước khi tập cuối lên sóng, Mạnh Trường và Phương Oanh cho biết cả hai rất xúc động và có một chút tiếc nuối. Chúng tôi bắt đầu quay từ tháng 12 năm ngoái, và tháng 10 vừa rồi phim mới chính thức đóng máy. Mọi người đều giống như tôi, vì có khoảng thời gian làm việc quá dài và về chủ đề tình thân, nên mọi người trong ekip đều có sự gắn kết đúng như người trong gia đình vậy. Nên khi bộ phim kết thúc, ai cũng cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối, Mạnh Trường chia sẻ. Điều đặc biệt trong tập cuối hương vị tình thân chính là người xem sẽ thấy được hương vị tình thân được thể hiện ra sao? Đến tập cuối, khán giả sẽ không thấy được một chút nào sự sân si, đố kỵ mà hoàn toàn chỉ là sự gần gũi, yêu thương nhau giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, Phương Quanh cũng chia sẻ một chút về nhân vật Phương Nam của mình trong phim Cô gái vàng trong làng giải cứu. Tuy từng nhận ý kiến khen chê trái chiều từ dư luận, nhưng nữ diễn viên không trách khán giả và coi đó là động lực để cố gắng hơn nữa khán giả ban đầu chưa quen với hình ảnh mới của tôi trong phim tôi cũng từng chia sẻ nhiều rằng đây là một bước đi khá mạo hiểm trước đó tôi chủ yếu vào những vai nhẹ nhàng nhu mì những cô gái cam chịu nhưng bây giờ sang nhân vật nam lại là một hình tượng hoàn toàn khác Nghe bản thân cái tên Phương Nam cũng đã nói lên phần nào tính cách của nhân vật rồi. Khi mình chấp nhận mạo hiểm, thì mình cũng phải hứng chịu những ý kiến trái chiều từ khán giả. Phương Quanh bày tỏ, vai Phương Nam đã chiếm được tình cảm của khán giả qua những phân cảnh xúc động thể hiện một cô gái, tuy cá tính, có phần ngỗ ngược, nhưng lại ẩn sâu trong đó lại là một trái tim đầy ắp tình yêu thương. Vì hiểu được nhân vật, sống trọn với tình cảm, cảm xúc thực của nhân vật. Nên Phương Quanh đã dễ dàng hoàn thành tốt những cảnh quay lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Khi đọc kịch bản, tôi cảm nhận rõ thông điệp của bộ phim là đề cao giá trị tình thân. Phương Nam rõ ràng là một cô gái không hoàn hảo, nhưng ẩn bên trong Nam là một cô gái sống rất tình cảm, trọng tình nghĩa, Vậy nên những cảnh quay thể hiện cảm xúc tình thân hay với người yêu, tôi thấy không khó khăn, bởi tôi hiểu nhân vật của mình và thông điệp của bộ phim mang đến cho khán giả. Phương Oanh nói thêm, mời quý khán giả đón xem tập cuối Hương vị tình thân được phát sóng trên VTV1 lúc 21 giờ ngày 27 tháng 10.